ông Đông ơi ông Đông ông xem clip đây này đây là một bộ bài thường nhá quân vị bát đĩa xanh chín đúng không tôi lấy một lá bài này một lá bài này à, tôi bấm vị ra cho ông xem này tôi thử cho ông xem nhé à, một vị này hai vị này ba vị này bốn vị này khi mà ông xem clip này thì ông sẽ hiểu nhé đây bát này là bát chợ nhé này bát chợ này ông nhìn nhé đĩa chợ này đĩa đĩa vũm luôn nhé quân vị bát đĩa xanh chín đúng không thế ông bảo quân vị bát đĩa xanh chín này tôi có thể điều khiển được chẵn lẻ không điều khiển được chẵn lẻ nhé quân vị bát đĩa xanh chín nhé ví dụ bây giờ đang là lẻ đúng không tôi sóc tôi giữ lẻ cho ông xem nhé này ông nhìn này đấy tôi sóc tôi giữ lẻ cho ông xem nhé lẻ này lẻ chắc cú chưa này ông nhìn kỹ xem tôi sóc lại cho ông xem nhé này tôi lại giữ lẻ cho ông xem nhé đấy này sóc gần cho ông nghe này đấy mở ra chắc chắn là lẻ này đấy bây giờ ông có hiểu tại sao tôi giữ tiếp vài bán lẻ để ông hiểu nhé này quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín nhé này đấy sóc khỏe luôn sóc khỏe luôn nhá này lẻ vẫn còn nguyên này ông nhìn nào ông hiểu tại sao không bát đĩa quân vị nào cũng được nhưng khi ông sóc cái ông sẽ hiểu được là ông sẽ giữ được chẵn giữ được lẻ ông hiểu không nhá bây giờ ví dụ đang là chẵn này tôi sẽ giữ chẵn cho ông xem nhá này sóc khỏe luôn đấy ông nghe này quân vị nhảy tom tom tom nhá là chặn này đấy ông nhìn chưa nhìn chặn nhá, nhìn chặn rồi đúng không thế bị ông biết tại sao không? bây giờ tôi sẽ đi tôi chia sẻ cho ông hiểu tại sao là ừ, giữ được quân vị mà quân vị là xanh chín đây tôi làm lại rồi tôi sẽ chia sẻ cho ông nhé này không ông lại bảo là tôi không được giữ được chặn giữ được lẻ nhé chặn thừa chính xác chưa là chẵn chưa nhìn không quân vị bát đĩa xanh chín muốn giữ được chẵn lẻ ấy, ông đeo cái nhẫn này vào cho tôi mà đeo đeo cái nhẫn này vào ấy này nhẫn đeo không đeo không đó. đeo một cái thôi còn đây là nhẫn cưới bỏ ra nha này đeo một cái nhẫn này thôi đấy thì khi đeo nhẫn ấy, thì ông ông hiểu nguyên lý của nó này ví dụ bây giờ đang là chẵn này đúng không ông muốn giữ chẵn <clears throat> ông muốn giữ được chẵn ấy thì ông chỉ cần chạm cái nhẫn này vào cái vành đĩa này ông nhìn này chạm vào đây sau đó ông nghiêng đĩa ông nghiêng đĩa thì quân vị ông sẽ dồn về đây mà đúng không ông sóc này ông nghe gì không đấy quân vị nằm im đây ông nhìn này quân vị nằm im âm của nhẫn kêu sắp đôi còn nguyên ông hình dung không ví dụ đang lẻ thế ông để ông chạm nhẫn vào ờ, ông chạm nhẫn vào đây sau đó thì ông nghiêng đĩa để vị nó dồn về ví dụ đang lẻ đúng không ông sóc này đấy là người ta sẽ nghĩ là quân vị đang nhảy nó mo mo mo này mình sẽ giữ chắn lẻ được để mình bán chắn bóng lẻ theo ý muốn của, của ông ông hiểu không cực kỳ hiệu quả chưa đeo cái nhẫn này vào nhẫn thì nó có mấy loại nhẫn đấy đấy ông xem cái kênh của tôi thì ông nhớ đăng ký kênh cho tôi nhé à nhẫn thì có mấy loại nhẫn luôn nhé <coughs> đây ví dụ đang lẻ này ông chạm nhẫn này ông nghiêng đĩa này ông sóc này đấy lẻ còn nguyên ông hiểu không à, đây được gọi là nhẫn nhạc ông đông nhé nhớ cho tôi đấy và đừng quên đăng ký kênh của tôi nhé có gì không hiểu thì gọi qua zalo nhé